Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Trở lại à, thăm ông Tư Thì như hôm trước Phước có ghé để thăm ông Ông thì bị ung thư ngay chỗ cái mũi cô chú anh chị Và hiện tại là căn nhà này đang ở cũng là nhà mướn Bà thì hàng ngày đi bán giấy số Ở chung với bé cái nhỏ này nè Con qua đây con Đây Đây Rồi thì à, bây giờ hôm nay ghé lại đây Phước sẽ trao hết cái à, quỹ à, riêng của ông cho gia đình à, còn 5 triệu thì như hôm bữa theo nguyện vọng của gia đình là mua chiếc xe đạp cho bé à, dạ. con cũng có nhờ ly mua dùm rồi thì chiếc xe đạp là chiếc này nè cô chú anh chị đây chiếc này mua rồi chiếc này là một uh, triệu ba một triệu ba phải không triệu ba triệu ba dạ, là có bớt chưa bớt rồi bớt rồi là anh còn dạ, triệu tư phải không rồi đây chiếc này để cho bé ờ, đi học hiện chút xíu nữa Phước sẽ ờ, gửi 5 triệu và bà trả lại cho Ly triệu ba bây giờ con đưa tiền cho bà nha dạ. rồi ờ, bà coi coi có ai đó bà gửi được thì bà gửi nhớ trả lại bằng Ly triệu ba nha ở đây là 5 triệu nào bà đếm con đi nha dạ. 7 7 tờ 500 à, là 3 triệu rưỡi 15 tờ 100 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rồi đủ ha à, do là sữa với lại mấy cái ờ, đồ lặt vặt nhu phẩm còn á nên đợt này không có ờ, đem qua thì ở đây thì hàng tháng đều có bạn ly bạn ấy ghé lại để ờ, hỗ trợ cho ông bà nên cô chú anh anh chị cũng an tâm nha ông thì giờ cũng uống sữa được thôi với lại con nghe con nghe cũng ly nói bà có đi bán về á thì vệ sinh ông đồ nào vệ sinh nhà cửa rồi cho dạ. sạch sẽ vệ sinh nhà cửa không dạ. bữa hổm nghe ly ghé lại đưa xe đạp thấy nhà dơ quá trời dơ tôi không chó cắn sưng quá cái bị bay số bị chó cắn quá, tôi đi, được, tôi đi, tôi rồi còn còn à, người ta có trả tiền chi chích cho bà không dạ có chích mấy mũi dạ, năm mũi dạ đưa cho được nhiêu tiền người ta đưa cho ta đưa tổng cộng triệu rưỡi rồi hôm tôi ra tôi xin thêm nữa mà rồi một mũi chích là nhiêu rồi mũi đầu chích thì ba bốn trăm mấy bốn trăm mấy hả à hai mũi dạ còn ờ, mũi sau mũi sau thì nó ba trăm mấy ờ. nó sụt xuống hai mấy mấy ngàn ba chục ngàn vậy dạ nó sụt nhiều dạ rồi thôi vậy bà cũng gắng gìn sức khỏe nha lo cho ông nha dạ. rồi sau khi con về đó, thì tiền thì bà coi ai tin tưởng thì bà gửi nhưng mà tiếc nhất là bà gửi cho ly đi ly đây hàng tháng ghé thăm bà nè với lại nhớ nhớ trả lần triệu ba nha tiền chứ xe đạp nè có ly đi luôn nè vô lấy lần triệu ba ờ rồi thôi vậy nha phước cũng ờ, cảm ơn cô chú anh chị nha và hiện tại long bà đã hết quỹ thì ờ, có gì nữa có nhu yếu phẩm nữa gì nữa thì phước gửi sau hay là có ai gửi tiền cho nữa thì phước sẽ quay lại cho ông dạ. bà dạ, dạ rồi phước, ờ, dạ giúp đỡ giùm tôi trong thời gian vừa qua dạ con có giúp có nhiều dạ. đâu có ly mới nhiều á dạ. rồi chào bà nha dạ. rồi rồi